Phần lý thuyết đầu tiên mà cô muốn nhắc lại cho các con đó là phần hình trụ. Vâng, thế thì hình trụ được sinh ra khi nào? Các bạn lưu ý nhé. Cho hình chữ nhật A, B, C, D. Vậy khi ta quay hình chữ nhật A, B, C, D quanh trục DC cố à cố định thì cái hình được sinh ra nó là hình à hình trụ. Các bạn lưu ý nhé. Ta chọn CD là trục cố định. Được chưa nào? Vâng, ta xoay quay cái hình chữ nhật ABCD quanh trục CD cố định thì cái hình sinh ra của mình đó là hình trụ. Được chưa? Hình trụ ở đây có đáy là hai hình tròn. Được chưa nào? Tâm C và tâm à tâm D. CD là trục. Được chưa Và độ dài đường cao của nó là bằng đoạn CD luôn. Được chưa Thế thì ở đây là công thức của tính diện tích xung quanh, công thức tính diện tích toàn phần và công thức tính thể tích của hình trụ. Các bạn nhớ hết rồi đúng không nào? Vâng, và cô xin phép nhắc lại nhé. Diện tích xung quanh của hình trụ là bằng chu vi đáy nhân với chiều cao. Vậy nó là chính là S xung quanh là bằng 2 pi R R là bán kính đáy và H là chiều cao của khối hình trụ. Được chưa nào? Tiếp theo là công thức tính diện tích toàn phần.